Chào mừng các bạn đã đến với Khám phá thế giới, nơi sẽ đưa các bạn đến với những thông tin mới lạ, thú vị, độc đáo và đặc sắc nhất. Nằm giữa biên giới của Ai Cập là Sudan, là một mảnh đất nhỏ nhưng độc đáo trên thế giới. Đây là một trong những vùng đất không quốc gia nào muốn xác nhận chủ quyền. Nằm lọt giữa hai quốc gia Ai Cập và Sudan, là mảnh đất rộng chừng 2.000 km vuông, nhưng lại không được bất cứ quốc gia nào muốn xác nhận chủ quyền. Nơi này đôi khi được gọi là tam giác Bitawin, dù nó có mang hình dáng của một tứ giác. Chính quyền Ai Cập hiện vẫn đang quản lý vùng lãnh thổ này, nhưng nó không hề xuất hiện trên bản đồ của quốc gia này. Bitawin là một trong những vùng đất hoang vu của khu vực Bắc Phi. Nơi này chủ yếu là cát và đá, không có đường xá, khu dân cư sống ổn định hay tài nguyên thiên nhiên. Người ngoài nhìn vào thì cho rằng việc tuyên bố chủ quyền ở khu vực này chẳng đóng góp gì vào nền kinh tế, nhưng đó chỉ là một nửa câu chuyện. Nằm cạnh Bitawin là một khu vực rộng hơn nhiều, Halak. Nơi này cũng chỉ toàn đá và cát, nhưng lại giáp với Biển Đỏ, nơi dẫn ra thế giới. Do vậy, nó có giá trị hơn. Cả Ai Cập và Sudan đều muốn sở hữu Halak Chính vì lý do này, hai quốc gia không bên nào muốn nhận trước Bitawin, bởi vô hình chung khu đất Hà Lác sẽ bị chia nhỏ hơn. Sự việc bắt đầu từ năm 1899 khi Anh quốc nắm giữ quyền lực trong khu vực, đã ký một thỏa thuận với Ai Cập cùng quản lý Sudan, tạo ra khu vực chung là Sudan Anh-Ai Cập. Cũng trong cùng năm này, người Anh đo đạc và vẽ tại kinh độ 22, một đường biên giới phía Bắc Sudan theo đó, Ai Cập sẽ kiểm soát vùng Halak, còn Sudan sẽ kiểm soát vùng Bitawin. Tuy nhiên, đến năm 1902, một đường biên giới khác được thiết lập. Vùng này đặt dưới quyền kiểm soát của Ai Cập, còn vùng Halak giao cho Sudan dựa trên đặc điểm cư dân trong vùng. Vấn đề nảy sinh khi Ai Cập và Sudan giành độc lập sau này khi đó, Ai Cập khẳng định đường biên giới năm 1899, còn Sudan cũng thể hiện chủ quyền lãnh thổ ở đường biên giới năm 1902. Vùng Halak là nơi mang nhiều giá trị kinh tế hơn, lại có diện tích lớn gấp 10 lần vùng Bitawin, đều được hai nước khẳng định chủ quyền. Trong khi đó, Bitawin lại bị cả hai quốc gia từ chối, đồng thời trở thành vùng đất không được bất cứ nơi nào thừa nhận. Dù bị các quốc gia từ chối nhưng Beta lại được một du khách người Mỹ mang tên Jeremiah Houston tới đây cắm cờ tự chế, tuyên bố thuộc lãnh thổ của riêng mình. Năm 2014, một du khách khác có tên Dmitry Zikarev cũng tới đây và cắm một lá cờ Nga. Hay một doanh nhân Ấn Độ, ông Sujat Disis tới Bitawin cắm cờ riêng vào năm 2017.